gần đây chúng ta có hai cái bộ đề là bộ đề 02 và bộ đề 13 và cái chạm 6 này của chúng ta bị gãy nhưng mà vừa rồi thì chúng ta vẫn ăn được cả à, cái um, dàn đề của chúng ta chạm 4 và đầu 4 anh em nhé Nói chung là những cái đường cầu mình chia sẻ lên cho anh em thì anh em nào mà trùng cầu thì anh em vào lui không trùng cầu thì thôi thì mình cũng không bắt buộc em phải lui và phải chơi nên là anh em cân đối không anh em cứ lên kênh anh em kêu bởi vì là lô đề mà biết trước được thì mình không bao giờ mình lên kênh mà mình nói như thế này đó cái tỷ lệ nó ra cao hay không thì do anh em trùng cầu với mình thì em vào anh em nuôi cho nên không ai là chắc chắn 100 phần trăm anh em nhé đó thì cái đầu 4 và cái chạm 4 thì nó ra hai hôm liền thì ngày hôm nay thì nó lại ra cái con đề 87 này thì con 87 này của chúng ta là con đề khan anh em nhé đề khan 87 đó thì chúng ta không ăn được đề thì về tiếp tục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 sau những cái ngày mà chúng ta ăn liên tục thì chúng ta chắc chắn là sẽ có những ngày chúng ta gãy nên là anh em cân đối làm sao nó hợp lý là được anh em nhé thì trong buổi tối ngày hôm nay thì mình sẽ đi chia sẻ thêm cho anh em về một cái à, đường cầu đè chạm mới và đường cầu lô khung để chúng ta nuôi thì anh em cũng để ý vào đây cho mình đường cầu này của chúng ta thì ngày thứ bảy anh em nhé thứ bảy ngày mùng 1 tháng 10 này ở giải đặc biệt của chúng ta kết hợp với lại giải tư cho mình thì chúng ta có đề đề lôi tuần thứ bảy là cái chạm 3 này lần lượt thì chúng ta có 303 323 373 và 393 Đường cầu này của chúng ta thì có 8 số anh em nhé Thứ bảy ngày mùng 1 tháng 10 này Thì mình sẽ đi test cho anh em chạm 3 Ngày đầu tiên chúng ta không ăn Ngày thứ hai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 Ngày đầu tiên đề về 69 thì chúng ta đã ăn được chạm 9 này và ăn thẳng con 69 trong cái dàn 8 số. Tiếp tục khiên xong thì lại đợi thứ bảy hàng tuần. Thứ hai này, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu. Thứ bảy ngày 15 tháng 7 này. 15 tháng 10 thì chúng ta có đề chạm 7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 chạm 3 của chúng ta thì có 343 này 353 363 và 373 8 số để chúng ta lui tuần thứ 7 ngày 22 tháng 10 ngày đầu tiên đề về 43 thì chúng ta đã ăn chạm 3 và ăn thẳng con 43 này trong cái dàn 8 số tiếp tục thứ hai này thứ ba này thứ tư đề về 39 thì chúng ta chạm 3 anh em nhé thứ 5 này thứ 6 này thứ 7 Thì cái tuần này thứ bảy của chúng ta ngày 29 tháng 10 của chúng ta thì có đề chạm 7 tiếp anh em nhé. Đề chạm 7 tiếp. Chạm 7. Ghép lần lượt thì chúng ta có 707 này, 737 787 và 797 thì chúng ta chỉ có 8 số thôi ở đây thì chúng ta có hai con 8 8 bóng 3 thì chúng ta có thêm 737 anh em nhé để chúng ta lôi tuần anh em nào trùng cầu thì chúng ta vào không thì thôi đây là cái đường cầu đè chạm của chúng ta về đường cầu lô khung thì anh em để ý luôn đây cho mình thứ bảy này ở giải 3 này anh em ghép hai con đầu tiên bộ số thứ nhất và bộ số thứ tư ở giải 3 này thì chúng ta có lô khung 3 ngày chơi chủ nhật này thứ hai này và thứ ba cặp 6006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 để chúng ta nuôi chủ nhật thứ hai thứ ba ngày đầu tiên thì chúng ta đã ăn được con 09 anh em nhé chủ nhật thì chúng ta ăn được con 09 tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến thứ bảy hàng tuần thứ bảy ngày 15 tháng 10 của chúng ta thì có cặp 484 này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 để chúng ta lui chủ nhật thứ hai thứ ba ngày đầu tiên thì chúng ta đã ăn được con 09 này luôn tiếp tục khiên xong thì lại đợi đến thứ bảy hàng tuần thứ bảy tuần này thì chúng ta có cặp lô khung 3 ngày của chúng ta là 2332 anh em nhé 23 và 32 cặp 2332 này ngày mai rất chi là đẹp lên là anh em có thể đã vào luôn được từ ngày mai cho mình thì theo cái đường cầu này mình test thì đa phần nó ăn ngày thứ hai anh em nhé ăn ngày thứ hai và ngày thứ nhất lên là anh em cân đối vào tiền cho mình đó cặp 2332 đây là đường cầu lỗ khung thì trên đây là cái bảng chốt số của chúng ta về cái đề lui tuần ngày thứ bảy và lô khung 3 ngày thì anh em nào mà trùng cầu với những cái đường cầu mà mình chia sẻ cho anh em để anh em chơi không thì chúng ta tham khảo thôi về đường cầu đề thì gần đây của chúng ta thì gãy ba tay nên anh em cân đối làm sao nó hợp lý nó được anh em nhé thì mình sẽ bắt cho em là cái chạm 7 cứng này của chúng ta thì có 8 số 707 737 và 787 797 lui đến ngày mùng 5 tháng 11 năm 2022 anh em nhé lô khung của chúng ta thì cặp 2332 của chúng ta thì chơi từ ngày chủ nhật thứ hai thứ ba